lông của chúng nó rất là bẩn nhé nhìn cái tay nó đang bám bẩn này, này mà nhìn con chó nhìn nó vẫn bóng mướt này tức là gì nếu mà lông nó sạch hơn thì nó còn bóng nữa đó tại vì là chúng nó không có bị hôi thành ra là mình ít tắm á thường thường nếu mà mùa hè hay mà siro lên này đang nói chuyện về siro đây đây ngồi xuống nhìn vào máy bay à, ngồi xuống nhìn thẳng máy bay à, nếu mà mùa hè ấy thì à, ừ, được rồi yên nhìn vào máy quay để anh đang nói chuyện về siro đấy à, nếu mà mùa hè chờ ngồi yên đấy ngồi yên ngồi yên anh chỉnh lại xem nó là ok chưa thế này đi à. rồi nếu mà mùa hè ấy thì uh, uh, thường thường là khoảng một tuần 10 ngày mình tắm cho chúng nó một lần bởi nó nóng còn uh, nếu mà như mùa đông thu đông như này thì thường thường ấy 3 tuần tắm một lần siro lên rồi rồi nhiều chỗ như pila thế pila lên đi pila lên ghế ngỏ lên lên ghế này cơ muốn vào máy quay con nào muốn lên tivi thì lên đây lên đây nào siro nằm xuống đây mọi người uh, nhìn siro nhá nhìn siro là lông của siro rất là bóng nhưng thực ra siro đang thay lông trên người siro nó rất nhiều lông đấy nhá này là A sẽ làm lông cho siro này Đấy. siro đang à, thay lông và rụng lông ra nhà vui rồi xem hôm nay làm lông người siro được à, bao nhiêu lông hai ngày là không làm lông rụng ra nhà nhiều quá lùi lại ờ, nhìn ờ, <clears throat> nhìn con chó là thế thôi chứ còn ờ, khi mà nó thay lông nó nhiều lông lắm nó dụng nhiều lông lắm đây là đã dùng lông ờ, mấy ngày liền rồi rất vâng, là xi với đẹp la xích ra nào để chỗ cho con siro đi để chỗ cho con siro nó lên tivi hai mẹ con lên ghế đằng sau đi hôm nay để cho con siro nó lên tivi đi nhá hôm nay cho con siro nó làm ờ, idol ngôi sao đi dứt cái lông ở đi cho nó đỡ dùng lông ở nhà chủ động cái lớp lông cũ là nó thay đi thì cho nó dùng luôn cho nó đỡ phải dùng từ từ từ từ Messi với ờ, này Fila lên ghế kìa này hai đứa Messi lên ghế kia lên ghế đằng sau rồi ghế đằng sau lên trên ghế đằng sau rồi thiết kế đằng sau lên ghế đằng sau rồi đấy anh để mình đang nhổ lông cho con siro có nhìn thấy không đang đổ lông như con siro này, này đang đầy lông này để cho nó đỡ rơi ra nhà này chứ không nhìn lông nó bay lung tung cả này nó đầu rơi đấy này thấy không Trời dạng thôi ờ, có độ nhất ngược ngược lưng có độ nhất thì con chó không bị đau ôi chị mẫn chị mẫn gào chị mẫn gào rồi đang tạo tay trong siro nhá tôi nhớ rằng anh phải xuống giúp chị mẫn đấy chị mẫn đang gào cái gì rồi chị tự mẫn đang gào cái gì rồi Thank ừ. you. gọi vợi thôi hết thì không thể bao giờ hết được không gọi là gọi vợi để cho nó đỡ dụng ra nhà nhé gọi thôi quay mặt lại đấy nhìn cái bản lông này chưa thôi được rồi để nguyên cái lông này thay người lại thay đầu lại đây ừ. anh mong lại thằng kia đó bật bên này rồi không được tay nhanh nhất nhé ờ, vâng, vâng, tay nhanh nhất mà tay không có đỡ đau tôi cảm thấy được chảy được chảy không có đau hơn chảy cũng khá là chuồn tay cứ cả này nó vẫn phê nó chính làm đi 혼자서 기만은 잠시만은 가게 지금 말해니까 ok tương đối rồi đấy rồi yên nha đó mọi người thấy chưa nhìn siro lông bóng bướt đấy nhưng mà thực ra bới ra thì không biết nó bao nhiêu lông bao nhiêu lông rụng nhìn nó vẫn bóng chưa đó đó là bởi vì nó được ăn cái chibi ở đằng sau kìa đó cái chibi ở đằng sau đó nhìn nó bóng mướt luôn dù là trên người của nó còn đầy lông rụng luôn mà chưa còn chưa có cào hết đâu đã được mớ như thế này rồi mới cào hai hôm trước xong còn nhiều lắm nhưng mà cứ hai ngày cào một lần thôi ừ. mẫn ừ. Vẫn lên cơn hâm gì đây chị chị lên chơi một tí rồi chị xuống thôi được rồi hiểu chị mẫn quá đó là cái cách ờ, vô cùng đơn giản để cho con chó nó có cái bộ lông bóng mượt là mọi người bổ sung cái ờ, chibi powder này hàng ngày trong các bữa ăn thì ở ờ, mọi người có thể nhìn thực tế đấy đây nhá à, tay này à, hai tuần nay ba tuần nay giờ không có tắm cho chúng nó à, khi mà nhìn như thế mọi người nhìn mình dùng tay mình cào nhé là lông của chúng nó rất là bẩn nhé nhìn cái tay nó đang bám bẩn lên này. mà nhìn con chó nhìn nó vẫn bóng mướt này tức là gì nếu mà lông nó sạch hơn thì nó còn bóng nữa đó tại vì là chúng nó không có bị hôi thành ra là mình ít tắm lắm thường thường nếu mà mùa hè hay mà siro lên này đang nói chuyện về siro này đây ngồi xuống nhìn vào máy bay à, ngồi xuống nhìn thẳng máy bay à, nếu mà mùa hè ấy thì à, ừ, yên nhìn vào máy quay để anh đang nói chuyện về siro đấy à, nếu mà mùa hè chờ ngồi yên đấy ngồi yên ngồi yên anh chỉnh lại xem là ok chưa thế này đi à. rồi nếu mà mùa hè ấy thì uh, uh, thường thường là khoảng một tuần 10 ngày mình tắm cho nó một lần bởi nó nóng còn uh, nếu mà như mùa đông thu đông như này thì thường thường ấy 3 tuần tắm một lần siro lên cho được nhiều chỗ cho pila thế pila lên đi pila lên ghế ngỏ lên lên ghế này cơ muốn vào máy quay con nào muốn lên tivi thì lên đây lên đây nào có đứa nào lên không không đứa nào lên thì con Yumi lên ok mi ngồi đấy rồi thì anh phải rửa tay đã đó thì uh, mọi người để mọi người nhìn cái thực tế cái con chó nó thay lông đấy một mớ lông như thế này hai ngày một lần nó thay nó ra nó rụng nhiều như thế này uh, mà con chó nhìn lông nó vẫn bóng mướt thì mọi người cứ thế không phải đây nó là thực tế thực tế nếu mà mọi người cho con chó nó ăn cái uh, chibi này với những cái giống chó lông dày ấy tức là những giống lông chó ờ, lông ba lớp kiểu như là golden hay là husky alaska corgi hay là phúc sóc những cái giống mà nó như rất là nhiều lông thì cái bộ lông của nó nó không những là nó bóng mà nó còn dậy màu nữa tức là với những con có mảng màu vàng này hay mảng màu nâu này tức là các cái mảng màu thì nó sẽ dậy màu nó sẫm hơn nhìn trông và khi mà chúng ta sờ vào cái lông của con chó cái lông của nó nó có độ bông hơn nó mềm hơn nó bông hơn nó mềm hơn và cái lông nó dày hơn sờ nó rất là mịn sờ nó rất là thích tay và lâu phải tắm bởi vì cái lông của bông thì nó không bị bết đó nó rất là lông bị bết cái bông mọi người mà nuôi những cái giống chó nhiều lông ấy có thể là sau khoảng một tuần mọi người tắm là mọi người đã thấy cái lông nó bị bết rồi thì nếu mà mọi người cho ăn cái chibi ấy, thì có thể hai tuần mọi người sờ lông nó vẫn có độ bông nó không bị bết lông thì nó tránh được những cái bệnh về da tránh được nấm da hoặc kia cách dùng thì rất là dễ thôi chỉ cần đảo vào trong cái đồ ăn nó là ok rồi ok hy vọng là cái video này nó hữu ích cho mọi người nhé à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo